Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền tô hiệu phường 7, diện tích 508m2, sổ riêng nông nghiệp, có thể chuyển 250m2 thổ cư, hướng đông bắc, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm 3 km, gần chợ số 6, thế đất bằng phẳng, ngay mặt tiền tô hiệu, giá 16 tỷ đồng. Nhà mặt tiền nguyên tử lực phường 8, diện tích 236m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường nhựa hai làn xe, kết cấu. Một hầm một trệt một lầu, 8 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố 650m, khu dân cư sầm uất, giao thông thuận tiện, giá 23 tỷ đồng. Nhà mặt tiền Nguyễn An Ninh phường 6, diện tích 123m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường nhựa ô tô, kết cấu hai hầm một trệt một áp mái, 9 phòng ngủ, 9 nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương, vườn hoa thành phố 3 km, cách chợ 500 m, khu dân cư phát triển, giá 13,3 tỷ đồng. Khách sạn đường nhà chung, diện tích 42,3 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường xe máy, kết cấu, một trệt hai lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Gần Hồ Xuân Hương, bệnh viện, trường học khu dân cư đông, đang kinh doanh tốt, giá 7,6 tỷ đồng.